sao hết nghe mấy thằng China này nó la làng nữa rồi ta tắt đi tắt lo chung đi nó không la nữa rồi chuẩn bị chọn địa điểm nha dưới lên rồi chọn đông mọi người ơi kéo mưa đi chọn bà qua remote đi remote hả ừ đó vậy luôn đi nếu mà nhảy đâu không đi không đi chỗ khác đâu đâu đâu đâu remote đâu qua rồi xa lắm rồi thì vậy thôi nhảy vô nhà nước đi nhà nước ha ờ à. nhà nước ở chỗ nào đấy nhà nước nha ngay chỗ phê tích á phê tích á phê dưới đồ hóc chút á rồi ờ, à, nhảy nhảy nhảy nhảy nhảy nhảy nhảy ai chà nhiều thằng dữ vậy đúng vậy đấy ờ à, nó, nó có thằng nhảy xuống phế tích kìa ô nó nó nhảy đâu vậy mình vào những nó xuống mình xuống uh, có người không có chỗ nhà nước thì không có nhưng mà quanh quanh thì nhiều ờ, nó, nó, nó, nó, thấy mình xuống nó nhảy nó, nó lượn dù bên kia rồi quanh quanh nhiều bãi đái luôn ủa ông lúc nhảy xuống có nhấn ship gì không sao nhảy xuống lại vậy cắm đầu xuống tôi nhảy mà ờ tôi cũng cắm đầu tôi cũng cắm đầu Canh me lúc gần tới cắm đầu nhảy cho lẹ uh. đồ lát vậy nó, lấy cái xe ơi có tiếng súng à bắn vậy tôi, tôi bắn á tôi hù hù cho chạy gì <laughs> bắn cho nó chạy nó biến khỏi đây này kasih ya kasih ya kasih ya có mình mình chiếm cái khu nhà nước à? ờ đúng rồi ừ, mình rồi. mình khu nước còn không á đó nó chạy hết rồi nhưng mà cẩn thận nó, nó lén vô lúc nào không biết ạ chưa có súng gì có mỗi súng lục có ak x 4 có nón nè một quý tám nữa là ơi ông nào hạ cái máy quạt xuống ờ, xuống chút đi ờ, gió quá có giá có ba lô không mấy ông ba lô nhà ngoài phía tôi chết á có một cái trên lầu tôi là ông nào chết chết chết à tên chết luôn hả đúng rồi sập trái súng xiết rồi còn súng có ờ, bu mb bên đây à châu silver tôi có hai cái red nó sai nhé tôi có cái bốn cái tay toàn toàn shotgun đúng không ạ ờ shotgun chứ uzi vãi vãi đá luôn á tôi uzi tôi có nữa không mình đang ở dưới dòng luôn cái ghê qua nó móc nha có hai nhà này lút hết rồi hả ai cha ừ ngoài bề lút rồi đi tôi có hai cái red dot sign nhá anh cần à. là Uzi không cắm được Uzi không cắm được phải đái nhảy Ủa hồi nãy hình như thấy tụi nó nhảy ở rìa đúng không ta? Qua đây. Ừ. À qua đây nó ừ. bắn chết. còn súng căn nghe súng đục này kéo <laughs> à. Ờ. súng dài <laughs> ừ, ừ cấu vãi qua rô dốc nhỉ đâu ờ qua đi lô dốc bên cạnh á di chuyển đi qua luôn. có shotgun cầm cái shotgun à, ờ, đi à qua ừ. chứ đây có cái gì nhưng mà qua chỗ đó có người nhà nãy nhảy xuống nhiều lắm nè đi đi bị nó ở giữa à? lắc rồi vá lắc đích đi được cái nhà trắng này lút chưa cái nhà trước mặt đó hình như nãy có người nhảy xuống à như là lút hết rồi không đợi tôi đi với à, tôi với ông ờ, ông ờ, silver nè đang chạy qua cái nhà lên nè nhà ờ, này còn một ông voltage đang đứng im à lắc dướng dướng địa hình hay gì ra rồi ồ oh, có máu, máu có máu có máu voltage vào chưa vào đâu biết rồi à? đang chơi mà Tại thì, thì đứng im ở, ở khu nước này bị lỗi hồi nãy nó lắc nó dính im tôi đứng im rồi đó Hình như nó ăn lẹ nó chạy hay gì rồi nó chừa máu lại không mà không có cái gì á Rít nó sai nữa kìa Có hai cái rít sai mà không dùng được Toàn là shotgun trống toàn gần ấy gì vậy đâu tôi bắn mình Uzi thì chắc là phải để uh, ông tu bắn nhỉ Chứ mình chỉ kiếm được cái một. xe mình xe mình mới đi qua bờ bên kia bộ kiểu này cầm sắt cu lại tám nè lấy không chạy qua thử cầm sát shotgun thế này nó bắn này cứ chạy không đít không em bắn tới được nó thôi vào cướp đồ thôi <coughs> dốc cái mình vào chiếm trong thủ ở đây là ngon đấy tại vì đang ở trong vòng sâu nhà nào cao nhất khu này đâu nhà bìa hả mấy ông đang tới hả ừ ra lên thủ thôi à, thủ mà toàn gần không ấy Đấy, thay, thay, thay chúng nó chạy ngang là đứng nhìn không á Silver của AK đây mọi Tôi có khẩu Uzi Tôi cũng có Uzi Uzi bắn như là bắn mũi Rồi ta ta ta ta ta ta Mà bánh ờ, gần bắn ngon mà ừ, Ông này vẫn mặc quần xịt rồi <laughs> Ô, oh, có M4 nè, M4, M4 nhà kho máu trên này à đây nè mà bốn ngón có ak nữa nè có ak nè có AK m bốn ở nhà kho nè À, ông nào lấy red tao này tôi cho này. Ok ờ. đây nè. Chú teo này. Trên trên lầu có cái giáp một nè. Giáp Rồi, xài uh, x4 nè. Tôi có x4 rồi. Ờ tôi có uh, red tao sai rồi. x4 nè. Ông nào cần red luôn hả? x4 x4. Để, để tôi chơi hai cái. Bố chạy lấy. Lấy KK là luôn. AK này AK này thanh niên nào lấy AK với đạn bên một Đâu đâu đâu Ê có tiếng súng Có tiếng súng Tôi lên gác tôi coi này Ồ oh, gác có ờ, Gì đây 4m 4m với uh, ba lô ai cần Ở trên uh, chỗ này hả? Đúng rồi trên gác 4m với ba lô nha để với mấy cái ghẻ này lại họ nhiều quá à? đủ đồ hết chưa có đủ đầy đủ súng đạn cờ một cái red sai nhé ai cần gì bạn năm có 30 viên đạn à, kiếm kiếm vô thủ đi vậy vậy hết thầu không không thử, thử súng nó bắn như nào vậy <laughs> cái thứ súng chắc chúng nó trong khu này nhiều á để coi coi của đây á ừ. mấy ông thủ đây á không không không có kiếm chỗ khác chứ chỗ này đâu có gì đâu núp dốc gì kìa đang trong vòng phải không trong vòng xuống đấy à để thổi khu nhà này coi khu nào cao có cái nhà đỏ đỏ đó cao nhất rồi ba lô hai ông nào cần chưa có hứa ở đâu ở đâu đâu rồi rồi, rồi thế này ca cho ông nào có đạn có cây đây khỏi coi à, kiếm cho thổ đi kiếm cho thổ đi xem cái nhà nào ngon ngon thủ ca kìa bạn là ca kìa a à, lượm đây đây có áo choàng này ta coi thử cái nhà nào đây tao gì ta. Ừ. hay là lên đội chiếm chỗ trước đi ê ở ờ, máy bay cái bay đủ đủ đủ xuống mà lên đội kiếm kiếm chỗ đi đội hả ừ ê ê nó cái dòng nó nó nó thâu mình ở rì rì rồi kìa đi ờ, đi qua khu ờ, khu đồi ờ. đồi ngay chỗ DK D K sai vậy nó chắc nó bo gì đó có tiếng xuống AK tiếp nè AK với 60 đạn nè chỗ nào đây một chuyến AK luôn có đi lụm thùng không gần kìa bánh chết cái này nào bắn AK tôi chết đạn dưới này nè viên bên kia lên đồi đi lên đồi đi đủ đồ rồi đi đi đi đi đi đi, đi đường cầu ha sao đường cầu ha đây có con suối nhỏ nè qua suối đi lên đội đi trước nè chỗ đội đi dễ cầm. giáp giết mấy ông đại đi khoan à khoan à từ từ chỗ này nhiều cái chân á chỗ này nhiều nhà quá chết đi chết rộng đi có xe à? xe à ừ. hết ừ. hết nó thấy không x năm đó đó kìa kìa nó chạy kìa thấy không chỗ tôi bị che rồi rồi nó qua nó thẳng bên kia ê nó nó nó đậu xe xuống kìa nó đậu xe xuống nó đậu xe xuống ba thằng nó đang tản ra qua từ hướng ếch qua hướng ếch e từ đà từ trên đó xuống ấy nó thấy coi chừng nó thấy nha đúng đúng đúng, đúng. bắn không có ai có ai có ai xuống sao nó nằm rồi kìa tôi chưa thấy nữa mấy thằng ba thằng hướng ếch một số năm s một số năm trên đồi Thấy không? Một thằng nào một thằng đứng ba thằng đó thấy không? Xa xa quá rồi thôi đi tôi làm sao mà có tôi cưới tám tôi cưới tám thấy thấy thấy nhưng mà xa lắm xa quá chúng bỏ đi bỏ đi sao bỏ đi lộ để dòng boy đâu rồi mình đi tiếp dòng đi tôi nhìn tôi nhìn tụi nó một chút à mấy ông nhìn ngược đi đứng ở đây kiểu gì chả có bọn đằng kia nó chạy ra đây nhỉ nhìn bọn nó bọn bên uh, trường học với uh, lầu á à, tụi nó qua qua đầu bên kia luôn hướng đó hướng gì đây ủa tụi nó Đồng canh, tụi nó canh, canh cái hướng tụi nó canh hướng bo rồi chạy vô đây à tôi chạy kìa kẻ bắn xe nó kìa dưới có xe nó kìa không thế rồi à, thế rồi à. nhôi luôn á đầy luôn rồi, ờ. rồi bo đồng rồi thôi rút đi rút đi rút về phía tích lại hay gì kìa ờ rút rút về chỗ ờ, hướng chỗ cũ của mình á đi đi đi đi đi đi đi đi đi lấy cái xe để cho ngon xe ở đây xe hai ở đây có xe hai hay gì ờ, anh tôi mới thấy anh nó bo về phải tích lại rồi xong kia vẫn một cái ship bên đây <laughs> có chiếc xe hai nha xe hai xe hai thì đi làm gì xe hai đi hai người nãy mới thấy xe 4 mà xe 4 trên đầu bên kia vậy xe hai bỏ đi tô mấy ông ạ nào đi xe tìm xe bạn đi vòng vòng là thấy xe ủa đi về hướng phía tích mình đâu đi hướng này được hướng, hướng chứ. À, ở tiếp diệu á ờ hướng này bên đây chứ xe à đi thẳng vậy à ủa nãy mình đi xe đi bộ ta bộ nhưng mình chưa giết được thằng nào à chưa băm năm thằng cũng được đó có cách nào mà chúng nó tự lăn ra chết rồi mình win không nhỉ <laughs> chạy nhé coi chừng sau lưng nha trong nhà này có không nhỉ có nhà này mình chết rồi sợ bây giờ có thằng vào nó chiếm ấy khu này nãy mình chết rồi mà bơi qua cầu à ấy có cái cano kìa này không đi thôi bây giờ lấy cano à, bỏ đi bỏ đi kiếm chạy xe lên tuốt trên kia ngồi trên này tôi đang bị ba thằng mai phục <laughs> ngay cái hòm đỏ nó lấy hết rồi bị ba thằng mai phục coi trên đéo phải trái bánh ghê bãi đái lên lên phụ lên phụ hướng 285 à, tám lăm ba thằng trên đồi máu lắm giọng đang siết nữa chứ nó cũng phải chạy thôi à nó bắn kìa rồi trên đồi kia có có người có người cẩn thận á nó đang dí ông chạy xe đó vun vun tay vun tay ghe đó vậy bye bye anh hồng nó dí ông ông von hay gì kìa <laughs> nó bắn headshot thằng nằm <laughs> cái tội mà ham hố vô mà ăn hôi giờ dạ nó còn hướng nào còn hướng W không còn W hay còn hai thằng đang canh me tên nè rồi đang qua đang qua đang qua ở ờ, cái dòng nó xiết rồi ông ơi gì vậy có xe có xe trên đồi trên đồi trên đồi xe à dòng đang xiết dòng đang xiết nha ông ông kia có chạy được không hướng nợ dương à kia sắp chết thì sao lên cứu lên cứu lên cứu Ê, tôi thấy nó rồi tôi thấy nó rồi hai thằng ở gốc cây còn thằng bị nóc ao nóc ao chết một thằng rồi còn hai thằng ê sau lưng sau lưng sau lưng ừ hết headshot một em ngồi ngồi ngồi ngồi ngồi hướng này vậy hướng này vậy tôi mới bắn nó rồi tôi mới bắn nó rồi má nó bắn tôi muốn chết luôn trời dạ, ấy giá ok, thế gì vậy không biết ở đâu vậy ở đâu vậy ở đâu vậy tôi bắn á chết thằng có cái thùng rơi trước mặt này tôi đang ngồi nghe thùng ạ mặt trước cây có con thằng nè trước gốc cây trước mặt tôi con hướng hướng gốc cây tôi đang bắn nè nằm đó nào tên là tên gì ừ. tên gì hướng nào với đức chỗ đỏ đỏ khói đỏ đỏ Ấy. ngay ngay cái mép vòng luôn cái nhà đấy đi chúng nó kỳ gì chả chạy ra đây nó sợ quá đấy ra kia đó thằng đó đó gốc cây gốc cây hướng hướng hướng tôi tôi nãy giờ tôi không nghe nw rồi chết rồi rồi rút rút rút rút rút rút rút lẹ vô vòng ở trong cái thùng không có đồ gì à ô tính à uber uber uber sao quả đấy đang cứu mà chết nhỉ ừ tôi cũng biết nó đang cứu sao chết ngắt xe đâu vậy trời dạ. à, ông đó chạy, chạy xe nữa dạ. hả ông kia chạy vô đi ông cái ông ngồi vòng kia chạy vô lẻ đi ở đây không có cái nhà nào hết vậy trời Ôi trời Đủ máu luôn Có ai nha Để tiếng tiếng súng vậy đấy hướng hết đèn chỉ có người á hướng bên tay trái mình á nguyên một vàng ngoài á anh bắn chạy quá. lên chạy lên đi trời đi ừ thấy rồi ê ê dòng xiết nữa rồi dòng xiết nữa rồi còn một phút hai phút mấy nữa, gần rồi cái cái gần cái vòng rồi xe là tôi nhé anh à, nãy giờ cứ lấy cái bốn viết ra không đỉnh phan xi băng đỉnh phan xi băng lên à. lên núi lên núi Ê, ở đâu ở đâu ở đâu ở, ở đâu á cao trên đỉnh núi 195 chín năm nó nhảy giữa núi hai tim hai tim à, hai tim ếch 195 đồng chứ tôi khúc này tôi không thấy được cái đồi của 195 rồi dung bồ đích à ờ dung tám bắn bắn được chưa bắn được chưa nó không có súng nhắm trên trên đội hai team nha dữ vậy vãi má vấn đèn bắn xước rồi. Má à, bao nhiêu đội luôn á Từ đi Lên, đi đi Ê, đéo chạy như rùa vậy nè trời à, Bể bánh rồi ông đội ơi <laughs> Lũng bắn Lũng bắn thì chạy hoài vậy nó bắn cái hit shot chết giờ <laughs> Xe lũng bánh có lên có lên hết thế à hết, thế à. trong dòng thu chắc là có khoảng 3 thằng nó làm kilo rồi đây à cách gì mà thu đâu hướng hướng hướng ôi hướng dưới chắc là chạy xuống đồi hết rồi đấy hướng SE SE SE SE chết rồi chết rồi chết rồi bị băng bị băng vẫn còn trên đời bắt e hướng ớt gốc cây hướng ớt gốc cây chạy chạy chạy đi mà đường này nó cũng chết vòng này hướng ớt gốc cây ui Má hết headshot, K98 sọt, bắn đâu á Lại hồn ừ. Bắn ghê bay đái Vẫn mặc nguyên quần sả lọn Mà xịt <laughs> Bắn thế thủng đít này Nó bắn ở đâu như trên đồi ấy ông kia okay. ông kia bây giờ tôi chạy qua cứu ông được không à đây, trên đồi nè trên đồi đó, đó đó đó đó đó, đó. tảng đá tảng đá gốc cây thấy rồi nó thấy rồi Nạp. một thằng góc nó đụng thằng góc bắt rồi bắt ở ờ, ngay đầu kìa phải tiếp bốn k 98 k 98 ơi à, nằm chết kìa gớt cái nón ra rút ngay giữa sọ luôn trời hình như bên mình đâu có súng nhắm đâu phải không ờ không ai súng nhắm trời không đó chiếc xe chạy lên bắt đầu nó nghiến cái xe liền lẹ lắm nãy mà không bỏ chiếc xe anh chạy bộ cũng đỡ <laughs> chiếc xe lụng bánh nữa chứ nó bánh lụng bánh xe á nó vừa ngắm nó ừ. kia vừa nổ được con phát nó ngay đầu rồi à băng ghê quá ôm nào thoát rồi ừ. thoát hả chạm neo 16 đâu đủ bốn người mà mới nghe tiếng thoát tu teo đủ hai silver nè nó cu teo ai cu cu teo hình như bị gì, hay gì nè đúng rồi đúng rồi ông cu teo bị gì á ông quýnh cho tỉnh này quýnh cho tỉnh đó đó đó tỉnh rồi kìa tỉnh lại ờ à, tỉnh rồi đó tới đây tin ê ông silver silver nè lại quýnh cho tỉnh <laughs> bài khúc ờ, khúc đầu khúc giữa hay khúc cuối đây cuối đi cuối đi khúc cuối vậy chọn mita ha ừ, mita hay mita power mita đi mita hả mita rìa luôn hay vô thẳng luôn tùy tình hình đông thì ra rìa còn không có ai thẳng hết thôi tôi tôi chọn ngay góc rìa mita thì góc 6 giờ nè góc 6 giờ có mấy cái căn sát lộ nè rồi tôi sẽ nhảy chỗ đó nhảy được rồi nhảy đi chuẩn bị nha một động ấp làm được chưa nhảy chưa nhảy nhảy đây nhảy nhảy nhảy nhảy nhảy có thằng nào không không có ai đâu Ủa sao có thằng nó Ê kìa kìa kìa kìa Thôi tôi lượn ra ngoài đây đây chút vô kiếm nó sao có hai thằng Ui ba thằng một tim một team cha một tim đó ghê chạy gà game ta đi tôi ra lìa ơi rìa gặp luôn bà nó dân tôi lấy chúng xe nó, trước tôi lấy xe trước dân chúng nó đông như vậy à, cái nhà bên đó có người ở sau ờ, sau silver còn một thằng nữa đấy ờ lấy xe chạy trước trời trời trời không có súng gì trời vậy bye K98 nè Mấy ông đang đầu tôi chạy qua luôn Ừ ông ông ở rìa rồi tôi chạy qua ông ở rìa Silver à, Sau lưng tôi là có một thằng ờ. Ôi nữa, không có dòng gì khúc dưới nó nữa cái ba lô trong này nè Silver hả? Ừ Rồi lên liền Bao nhiêu chúng ta có 4 phút Có một xe hai chỗ rồi nha Khu ông nãy nhảy vô trống hả? Không có ai hả? À ai? Khu ông Silver nè không Ê, xe vậy xe tôi xe tôi ờ, hết hồn nhà đó có ba lô phải không tôi, tôi nhảy vô ừ ồ ba người đang gom gì kìa Ê, có ba lô hai này qua đây cũng đi qua đây cũng đi ra kìa Đấy, xịt ra kệ có là vui rồi Ôi Uzi nữa Đấy Mấy nhà này lút hết rồi Ừ lút rồi Có giáp này, không nào lấy à? à, ông lấy đi Ông không có giáp chưa? Chưa Ừ lấy đi Nè Mà ông à, theo tôi đi lút tiếp nữa À lấy xe vậy? Ông muốn silver lấy hả? Ừ ông Volta chuẩn bị lên đi lên đi ông Volta lên đi rồi vô nhà đi vô vòng đi vô vòng đi nước nhầm kia ông von ta lên lên lên theo team đi chứ để ông một mình ở dưới chút ờ, có chuyện gì ai cứu kịp gì đàn chính bỏ mẹ riêng đi có nè có Galada nè, như chỗ Silver nè. đậu nha Con này hết rồi Trên lậu có con cây cala với băng đạn á Cái khu nhà của ông Volta vô là coi chừng nha hồi nãy tôi có một thằng ở trong đó đó nghe khu uh, chữ ếch không à. đi tôi teo ơi đây mày xuống không quan ta quyết định vô nhà đó luôn tôi vô luôn đợi chút để cho hết lại ha rồi đi đi có đâu bắn đấy yeah, có, có, có, có bắn có bắn có bắn lúc nào vậy nó bắn tôi rồi hướng uh, sau lưng rồi rồi vậy thôi n n n n em chạy đi tiếng xe đây ồ ui ôi phát lật lật lật lẩu xuống xe sớm quá gì nãy tôi ờ, tôi vô top ờ, top 10 mà tôi xuống xe xuống xe sớm quá tôi bị cán chết luôn nguyên cây máu đi, đi, đi. Bye. có máu này có máu này tôi có máu mà ờ rồi lấy lấy đi nó nó dồn qua lẻ đó thấy không hết máu mà tan nhau mà gì vậy hướng kìa hướng hướng n 15 lăm? cụ nấp bắn nữa, ờ súng này của tôi là không bắn dạ. xa được rồi xa quá tôi đấy có nòng Rồi à, lướt tờ đi, lướt tờ đi. Lướt tờ đi, lướt tờ đi. Đi vô vòng, vô vòng, vô vòng, vô vòng. Ô, vẫn bắn mình nhỉ? mà già nó luôn đúng bắn nhỉ? Ây chà, hai cái ông xe này hút hút đạn quá nha. Trời ơi. Ui. Mẹ tôi đứng chỗ kho nó vẫn bắn được này. Nó có ngắm rồi Vòng qua, vòng qua bên đây Ê hướng ờ, anh N anh N chạy qua đồi trên đồi bốn số bốn số bốn số gốc cây đang đứng góc tề n 30 để tôi né khúc này luôn à, khúc này quá súng tôi không có bắn xa được tôi cầm cái uzi <laughs> lại đi mấy ông không bên kia kìa đó, ông hút đạn đi đó ông cầm cái đó ông hút đạn đi <laughs> tôi đi, đi vô nhà nữa đây tôi không có bắn được đâu ấy bạn lên đâu ấy à. hơn à góc, góc cây ghe này đang chạy ra cửa chùa nhỉ đang chạy qua nó đang chạy qua ờ à, tôi thấy nó rồi kìa hai thằng luôn chứ không phải lấy mấy nấy ơi Chạy đó lấy đồ Không có ngắm chạy nhìn cái gì Gì vậy Phải nó leo cầu thang chả không nói trời Đây nó đang chạy qua hướng nợ view Cái điệp Nó qua bên mình á Mình chạy lên đội chạy lên đội trước đi ôi cái điệp tôi bị dụ ở đây không có cái gì để lấy luôn trời ơi làm chạy lên cầu thang hứa nợ lấp dư nợ lấp view vô nhà đỏ vô nhà đỏ ê ơi ơi ơi ơi ơi ơi cao vậy xa này nghe cầu thang nghe cầu thang nghe cầu thang đây tao bắn tôi rồi rồi rồi rồi rồi trời ơi tao bắn nhầm ủa tưởng thang lẹ lẹ lẹ lẹ lẹ lẹ phải linh hồn cứu đi cứu đi cover cover kịp kịp kịp phải tôi nhìn bo bo tới tưởng thằng có máu không có có có có có cứu đi cứu đi tôi có máu phải cả linh hồn hướng nở rất nhiều nhà đỏ nha Ê, có xe có một cái xe hai chỗ chắc nó lấy xe cây đâu người ta sao lắc vậy đó trong nhà chưa từ từ để chết xe nhà có người hả hướng đó cái nhà đỏ đó cửa gần nw nhà đỏ với silver hả đó đó nhà đỏ dưới đồi lên lên n hướng ba bốn đó cái nhà đỏ đang chạy một thằng đang lên lên nè đang lên nè đang lên nè nó chạy gốc cây kìa vua rồi bắn tôi vãi lại bắn dở thế nhỉ bắn không trúng được Ủa, bắn thì vãi đái rồi nó ngắm xịn đấy máu này định không lốp này một thằng đồng ao rồi nóc ao hay chết rồi nóc ao hay chết rồi thằng ngang ngang xe xe xe ngang chiếc xe có thằng không rồi đi không rồi đi tôi chạy qua tôi giết nó luôn nóc ao nóc ao rồi ra giết đi ê còn còn còn còn còn còn thằng còn thằng nó nó cút kìa nó ra cút kìa mới có hai, hai thằng nha còn hai thằng nha thằng ở sau thằng đá ấy Đâu, à, shotgun, trời ơi đâu mà Đâu, đâu, đâu, chỗ nào đây Ủa Tưởng bò, bò, bò, bò bên trái bắn à, nó bắn ghê vậy Bắn, bắn, bắn, bắn Rồi, sao? Bắn mày đi Chết rồi Xong bò quá Một thằng mình chết Nó chết chưa? Chết, chết rồi. rồi, chết rồi Cứu đi, cứu đi Cứu rồi lướt tường Kia đâu, ông kia đâu, chạy lên Ông kia lướt đồ lại đi Ông kia, <laughs> dạ. bánh gì lâu lướt đồ không vậy? Tui teo, qua lướt đồ này nè Thằng niên hôi của, không bánh gì lướt Cái chuyện á Vậy là có ba thằng hả? Tôi chết rồi ừ. Tôi thấy nó qua nó cứu rồi, tôi tính tại qua tôi quất nó luôn mà ngăn ngờ chạy qua nó quất cho con vô đầu một phát Tôi đã nói còn thằng mà còn tôi thấy còn nhưng mà tôi biết nó cứu mà ngờ nó không cứu nó đợi nó ra tôi ra nó bắn chứ hàng chứ nó không cứu trên này có mấy túi đồ này có ai cần thì lấy nhé k k 98 nè để tôi lấy k 98 ờ lấy đi lấy đi tôi cũng có tôi biết à không không có k mà không có bốn hả k 98 bắn điện gì ta bảy gì cụ kiếm đạn bảy rồi Lần bảy ông nội ơi Ai có lần bảy không? Chia mà viên ấy Không có Có Ờ à, có có Có lần bảy Thôi Đi đi đi mình động quá, chút không mình động nữa thiệt mò kìa Sao kia không mặc quần vào cửa chuồng ấy Cửa chuồng thế dễ quá Đép tích mặc quần mà khổ nghe Ở sau tảng đá thế này có một cái túi đồ nữa đấy Túi đâu Trời đi đi vòng tới rồi Ui, chỗ này có, có đồ gì rồi nè Đấy, khu này nguy hiểm quá ông ông nào còn máu lên tôi còn ờ, một cái này không nhiều cho còn một ê, thôi khỏi ê, ê. hứng à thế nhà à nhà nhà nhà dưới sân ba trăm ba trăm ba trăm ui có bốn năm thằng nó gừng ở đây rồi ít nhất là hai thằng nha ôi chết bà rồi nghe dốc nghe dốc nghe dốc cứu được cứu được ông kia cũng bị sầm rồi ai sầm hả thằng thằng tàu xi ao vậy à nó chạy lên ông kìa nó chạy lên ông kìa gì à không thấy thanh niên <laughs> hai thanh niên sạch dở bắn lắc kinh khủng luôn má thanh niên bắn lắc được con chuột là cả vấn đề ghét mày là sẽ xúc gần quá đi đi đi rồi cái đi tao đu ra hơi chậm Nữa có bắn muốn lên thì từ từ để cô vơ chạy theo Đánh chứ sao cô vơ được Tính chơi bất ngờ mà Mà không kịp trả tay nó, <laughs> nó, nó thụt cho cái Nó chơi viên skin là bất ngờ rồi <laughs> từ nướng Chị... lên hãy từ từ Ồ. Thái Lan, Thái Lan Thái Lan rồi sao quanh đi cạp ừ. giao bò được rồi Được, có thằng trang bị dữ cho ta Shut up you bitch No no no no You cannot hurt me, you idiot Hey, gấp chéo lên à. Gheo Robo nhảy luôn đây đi gì nhảy, nhảy vào đây. biển không nhảy vào biển hả đây ừ biển đông lắm vào biển nhảy này đi. nên gheo đi lên gheo đi đấy ông nào kêu nhảy rồi tôi nhảy rồi nhảy đi bờ biển hướng bờ... S á hướng S 165 á không nên là W 345 đi chỗ đó vắng á thì mấy, mấy ông đi đi ờ bờ biển chắc đông không á ai cha có mình tôi ra ngoài biển chết cha tôi rồi đây Ủa sao đi bốn người bốn hướng <laughs> Đi hướng uh... <laughs> cái ông ông, ông kia ông kia vô Đã. Dạ. gách gách cu luôn rồi gách ca luôn rồi anh là đất dưa bóng nằm ngon bảy liền ờ, có ai đâu cũng vô ta ghe xuống bãi biển này à đâu để coi có ma nào bên kia bên ông trên teo mẹ không có, không có. trời ơi cái khu giữa nó một đống luôn có xe có xe có xe. biển này không có ai đâu đây đây đây à, sao qua rước mấy ông đéo sao đứt tôi là ấy hết hồn à, sao đít tôi một tim nha vãi lắm lấy súng lẹ đi rồi lên xe đi luôn nè rồi rồi rồi rồi kiếm súng rồi súng gan cầm súng gan cũng không mở lấy bình xăng nha tôi có xăng lấy bình trời bên tôi áo giáp quá trời ta đấy vào hai cái nhà chả có đồ gì cả. thật chả có cái đùi lấn mấy ông này lấn mấy ông này đâu đâu đi đâu vậy hai ông đấy không lướt đâu ha bỏ khu này đi khu này đông lắm Ê, ờ, chạy xuống đây à khu của tôi súng quá trời luôn này nè bên đông bên kia phải không chết lên xe lên xe lên xe lên xe đây đang lên vãi full luôn đạn 5 đạn 5 112 bỏ đi Bên tôi còn à, em à, xuống trường rồi nhóc nha xe lên xe lên xe đi đi đi đi đi sao qua thì qua, qua nha qua liền qua liền sẽ nó lại kìa tôi đây tôi nằm tôi canh quickly quickly đầu má thả ngay đây luôn lớn luôn nha lớn luôn nha nói đó nghe vũ động á ai cơ học ở đâu ta Còn xuống đây má làm lẹ chạy nghe, không có đội hết trơn á má ông đang chạy vô đâu vậy đang coi cái ờ, đồ kìa trên đồi rồi, rồi, xuống lưỡng đi không xuống lưỡng đi không lại lại lại cứ lấy cứ, cứ. 8 x này lẹ lúc lẹ thì chạy không đội không có không có đội chứ em chưa em chưa thôi thôi thấy thấy thấy Ui, có súng xe tới xe tới lẹ lên lẹ lên chạy nhanh chạy nhanh có súng m 249 này ai lấy không <coughs> để đấy đi để đi đi lấy được đâu ngon vậy 8 x này cốt 8 x này Ủa giờ chạy đâu ạ? À? Chạy qua bên uh, ông kia Người hả? Chạy qua chết á chạy qua tôi hả? Bên đánh nghe nói súng nhiều á Ôi súng này mẹ kiểu súng 51 ở trong Hotline nhỉ? Được á, cũng ngon M249 này, trăm tiền này <laughs> Tôi có 8x nhá, ông nào cần thì bảo nhá này khu của tôi qua cẩn thận nha phía sao nãy tôi có một tim đó nha tôi lúc đồ xong rồi tôi chạy xuống đây luôn á nãy giờ tôi không dám ở trển thằng thôi tôi không biết dùng người ta biết đâu ông đâu cần ta biết thì bảo nhá đó cái nhà bên mé tay phải mấy không à bị bắn này kìa bị bắn kìa má thanh niên hết rồi cứu gì kịp mấy số mấy số mấy số rồi chết luôn rồi bỏ đi ha bánh không lạ nó chứ không phải bị nó móc tôi đây phải không ờ đúng rồi khu đó đó khu này tôi mới vô có một nhà thôi chưa vô rồi rồi xuống đi bắt đầu cần 8 x như bảo nhá 8 x cửa mở rồi này tôi mở tôi á tôi mở á tôi bỏ cổ trả lấy người đó có bao lâu bên đây nè nhiều lắm bên này nhiều lắm ủa bình xăng đây rồi à? Bài lồ level 2, level 3 nhóc hết trơn đâu nhà đâu nhà tôi đang ở là chết chết á còn cái mũ nữa đâu đó ba lô bệnh đó hai cái đó thêm một mà có cái hai gì mà không trong kia lấy không đổi gì nào đây ta biết nè, ta biết sao có dư thì cho dư thì cho tôi không biết sai tôi để dùng để chết uh... Ờ, đây nhá đây ừ, đấy. tôi chưa có cây súng máy nữa sợ tôi hai cây m m một một luôn tôi còn cái này súng gì đây này sao không dùng được cái này quick round má nhặt được cái hòm đỏ đỏ luôn ấy nào cao không ta nghĩ có cái chỗ ờ, cái cầu có cái hải đăng là cao nhất à. đủ Ê, hey, bên này có giáp liên hai hai cái luôn nè vô vô vô có như New chưa rồi rồi bên nhà này nè kim sao á không trước ờ, ấy không không lên uh, google xài phải hoặc, online á chà dòng này nó sẽ gì đâu đây chín mươi ngọn hải đăng không à, bỏ đi chỗ đó xe qua lại nhiều có giáp điều hai chưa có rồi tôi có giáp rồi chưa có mũ okay. gì cũng đã nhóc chân nữa trong nhà đó đó nè nè, vòng vòng kiếm đi mũ lên ờ. nhóc mũ vừa hai hả mũ một mũ một à tôi mũ một tôi có rồi kệ ở khu này tỉnh hình ở khu này không được à, đúng là cái nòng 8 mét nhìn quái chứ hay kiếm kiếm kiếm chỗ nào cam đi gây đá cam đi chả thấy cái gì vậy đẹp chết nguy hiểm lại đâu có một cái mũi mũi lưỡi chai <laughs> đây à cái mũi level một rồi ừ. có cả áo giáp r ba ông là không nhặt này được vậy nó lộn với cái uh, hai á tưởng đâu hai cái hai á tưởng đi cái súng này bắn đã không nhỉ súng 249 rồi. 249 là cây nào M249 100 viên này bắn gần chắc đã bắn xa hên xui tôi bắn thử nha có vụ bắn thử nữa bắn, bắn thử nha lộ lộ vị trí à lộ vị trí súng này chắc không có giảm thanh đây này súng tôi đang cầm đây này chắc ờ ôi cái súng này súng đó giảm thanh gì cây này cây này sắp lá cài bắn xa chắc thôi khỏi luôn cây năm một mà nó không cho chế độ bắn từng viên một <laughs> đúng rồi cái súng đó để vô ờ, cà mấy cái cửa sổ đồ này kia được súng này cái ờ, cầm nhảy xong xong cái cái cái dòng đang cũng nhỏ nhỏ vô nó rồi kìa bò ngày bãi đá là đẹp luôn ô mình dừng đây là ngon chỗ này hơi lộ không lộ qua bãi đá này nè ấy vào mấy cái nhà thủ không không nữ vô nhà nhìn bãi đá nè đây nó dưới bắn lên không nó không có thấy về <laughs> khó nhìn bãi đá lắm mua một đít nhỉ có tám ít đó ông sliver làm gì ở kia đây gì nhỉ? nghe người đá cam à, cam là không tôi teo cam hướng đó thì tôi cam bên hướng này cái thả cái đây coi anh bắn máy bay cho nó thả kìa mà <laughs> nó thả nó rớt trên lựu đạn xuống chết nữa nó thả ngay cầu á đâu sao cái đó là ờ, hút ờ, hút đạn đó mấy cái khung đó là hút đạn đó trên đồi trên đồi à xa vậy không có động tịnh gì luôn hết ta dưới đây chạy dạ, đi thế nào <coughs> một cái thuốc vậy đây nãy giờ không nghe tiếng súng không nghe được tiếng súng gì luôn á khu này chắc hơi nhau không ai rồi chúng nó sẽ là người rìa hết này mình vào sông quá nhưng <laughs> mình giết được thằng nào chưa bị giết đã bị giết <laughs> ông ông không mặc xịt ờ, hay chết xịt trắng quá nó thấy ờ, tầm điểm nó bắn dữ quá ôi giời ơi chả thấy ma nào cái súng 249 hình như là mới sao chưa được thấy cái đó trong hòm mới có trong hòm với cây ở đất ê truy súc hướng hướng uh, W sao xa lắm nhưng mà không có xa không. lắm bỏ đi dạ. lại cái tá thủ nè bỏ bỏ khu đó đi à, nào silver hả ơi ngoài dòng ơi ngoài dòng ơi Ê, dòng thu rồi kìa di dòng chuyển thu từ qua từ đá bên kia rồi ẩu xanh di chuyển từ từ đi coi coi có gì không đó. à tới đó mà À, không lẽ nó thu về cái nhà của ông kia đúng rồi cái ông chỗ. đang chết này. ông đang chết ông xịp ông xịp trắng ôi ừ à, từ từ đi từ từ đi đó tiếng súng gần lắm rồi nha trên đùi thủ vít đá đi thủ vít đá đi còn trong vòng mà chị chi dữ vậy mấy cha cái nòng nhắm tám biết cái đầu vậy nó quá xe xe xe xe xe xe xe xe bắn không nó thấy tôi rồi chứ nó gì đó đây là sao bắn chúng tôi có máu không cho tôi máu đi ông ông đó bắn chúng tôi một cái muốn chết rồi chứ có có đúng rồi một em tôi không dám rút đầu ra luôn rồi máu này máu này phun máu phun này ông đâu cần máu à À, không tôi... tôi tôi có medkit này nhặt được rồi được rồi được rồi tôi có rồi được rồi bao phun bao phun medkit này nhặt đi Chờ, dạ, dư dư thì cho dư thì cho để đi phan từ từ từ đang ăn đang ăn đang ăn rồi tại tới đây hồi ôi ông bắn nguyên cái tràng đó thì muốn, muốn sặc máu ông chạy qua đầu tôi đi chứ quá chỗ này uh, hay quá xung lên bắn mạnh đấy Ê, bắn có bắn ở đâu ở đâu ở đâu rút rút rút rút rút rút rút rút hướng hướng bên kia nghe nhà Ủa nó bắn trời trời trời trời Ui rồi Bà móc cái 8 mít kìa Ui Nó đủ má Nghe cái cớp nó lên nổi Thôi hồi hồi máu tí ạ Đây đây đây từ từ Hướng hướng đọc hướng đọc hướng Ngay xe chỗ nãy mới bắn luôn á Lúc mấy ông bắn tôi đang núp Nó đậu xe lại nó chơi mình đó Hình như mình bắn chết một hay hai thằng thì nói Một một một thằng một thằng Tao bụng ít Vô tình. Ê, cẩn thận nha, tôi đang cam phía sau lưng nha. Chịt dịch cũ. Má, phía sau lưng thế. Súng này bắn giáp ba cả trong sướng. Ba nó thảm không. Hai hai số hai số nằm, hai số nằm. Hai cái hờn. ừ ơ cẩn thận kìa nằm luôn nằm luôn rồi à, ếch một chín trên nhà tầng 2 cửa sổ tôi làm gì có ngắm đâu ông nào có ngắm tôi tôi tôi tôi tôi tôi tôi cái tôi đang chim mồi đang chim mồi nó không có nhìn qua đâu ở cái nhà đối diện đấy à ờ ếch một chín tầng 2 cửa sổ một thằng nằm rồi tôi quăng khói rồi mấy ông chạy lên hay sao chưa đó gọi ấy sao chạy món ăn gì đó không thấy một chín năm không thấy rồi chạy ra đi chạy ra đi có khói nè ở đâu bắn dữ vậy em má có chừng hai bên hông sao lưng gì ừ. đó mẹ bắn bưu viên chết luôn vãi lúc nào vậy trời Suka trên một cái lầu mình đứng ở đây bắn không có lợi <coughs> nó chắc phải hai ba thằng còn ấy ờ, uh, hai thằng hai thằng ồ đồ à bằng đào qua ê ê ở đâu vậy ê sau lưng sau lưng sau lưng sau lưng gì phát thằng trước không tới làm sao ba hành á gì cu Đáng lẽ mình phải lên chiếm cái nhà trước Để chúng nó chạy lên cho nó chiếm Đi sau lưng lắm mà Cuối cùng cũng chết gì sau lưng Cắm cắm cắm sẵn Ừ, ờ, giá tụi kia bị bắn đi Cắm sẵn nói rồi chứ hối là người người đó được chuyện như của ai kia đó đây nó bắn mình đây là đấy khó nhìn lắm nhà nó đúng khó nhìn luôn á nãy tôi bắn đấm thằng rồi nó cứu con kia gì rồi giờ đợi tụi với vách đá chạy lên thôi lúc ấy mình lên mình chiếm cái nhà đấy ngon xe cho nó đến là mình đã đã ờ, cứ gặp cái tình huống mà tiến thoái lưỡng nan rồi đấy trước cũng có địch sau lưng cũng có địch địch ấy quê vào trung trí cái chỗ rồi đường nào vòng cũng bóp rồi à chúng nó đang bắn nhau đừng có giữa đường này hai nhà là bắn nhau chơi đồi cho có thằng nữa đấy đang mười where hình như nó bị dính ấy rồi dính ngón cho vòng à? tâm thế à đấy nó đang bò núp cây rồi móc đít móc đít có khi móc đít thành công được hai thằng anh chừng thằng kia đi tới rồi hàng này đứng sau để bắn chạy lên nó không để ý đâu nó bắn cứ từ từ chỉ cái nó chạy à, kìa nó kìa nó chạy xuống kìa mà cẩn thận á nha coi chừng nha à. nó, chạy nó chưa có thấy đó bắn thằng sao bắn thằng sao bắn thằng ra sao từ từ để nó nấp đi để nó nấp đi để nó nấp đi chạy cũng khó bắn không <laughs> để cho nó nấp đi để đấy bắn đi mình cứ nã vậy chung như nó rồi cứ nã như đít nó đấy nã Đâu núp đi Bố nó vẫn được Thằng này chết rồi Ý ý ý Dòng xiết dòng xiết Ôi, à, dòng siết lẹ quá rồi lên dĩa rồi cái dòng cứu nạn bấm mít bấm mít bấm mít bấm mít ờ à, đứng lại giờ bấm cũng không kịp vô vui <laughs> sao quay, quay đứng lại bàn nốt thằng kia thì ngon thì hết bắn bắn hát bắn đạn ghê đạn chứ ghét cái cái, nòng 8 mét rồi là không khoái rồi là không có súng ngắm khó bắn khó bắn nhiều quý chốt ngắm được lần đầu rồi trước xong cái thằng sau à lần canh trước chi kiếm một số nữa Ơ một ông rồi đâu rồi? Ủa bốn số mà. Ủa? Mà không dàn phải không? Ok ok, cho anh em 16. Ủa, đủ nè. Cái ông ờ, còn lại là ông nào đâu? Chết có nè, Tutel có nè. Có có. Silver. Silver có nè, Layer. Ông Layer. Ủa sao thấy Leo chớp chớp kìa Tên mà tôi Tên tên tên tên tên chat tên vô chat tên vô giúp đi cái ông Voltage đấy à đúng rồi đúng rồi ông Voltage đấy ông này ông chết ngay từ lúc đầu mà chắc là nó chơi rồi <laughs> đạn luôn <laughs> đọc tên cho cho ông S vô kìa ông này hình như là không có vai chat à có có có không ông đánh tên cho đi Pontaga thì đánh tên cho cho mấy ông mời đi kìa Voltaga <laughs> 1911 gì đấy Sao không đánh tên vậy, không không thấy ông chat chứ gì trên vậy Đó, tên đó Đâu? Của em Trên chat trên này nè ông phải nhấn tên vô cái à, discord cái nào discord nhấn tên vô discord đúng rồi kìa ngoài kìa đi xin rồi ồ thì ra cái ông tóc xù nãy giờ <laughs> ông ông sẵn <laughs> hai thanh niên núp bãi đá bị bắn chết cái <laughs> gì nghe tiếng tạt tạt tạt tạt phía sau Mấy rồi chả biết nhiều mấy à, quay lại nó nã cho vô đầu không mà nãy giờ chết mấy cái này không đã bằng cái nãy mấy cái nãy nó quất một phát một banh nón ngay sọ ghê thiệt Đã. Dạ. cái này bắn nhau bắn nhau lúc đầu vui hơn nhỉ vậy muốn vậy thì giờ ờ, máy bay mà vừa bay vừa cho ép ép liền ok không ờ <laughs> à, thì dạ thế đi chơi của đó là hơi bị hơi bị lẹ đó chơi kiểu bắn gì ngồi hắn ngồi coi nữa à để cái cuối đi <laughs> trời mới vô bắn cái ngồi coi lâu lắm <laughs> cháy rồi đi rồi mọi khu bờ biển nó súng công nhận nhiều thiệt chứ chơi game này bạn này à, hay chín mình thấy bảo trường lắm nữa đó chưa đủ rồi có xuống luôn không chưa chưa đợi đợi mấy ông chọn chọn điểm mà điểm một hai ba gì đó rồi nhảy nha chứ đừng có nãy giờ mình nhảy hơi bị loạn xạ đó tụi nó bắt đầu tụi nó nhảy rồi kìa giờ sao giờ nào Gatka Bosinki cái đảo nhảy nhiều quá cái nào hay là khu nước khu nước nữa hả Ồ, oh, Gabobon con kìa Sao? Ghe Gabobon phải không? Ừ ờ. Rìa hay là vô thẳng luôn? Ở phía trên á Ghe Gabobon hả? Hay là... Phía trên á, ừ, ờ, Gabobon á Nhảy chưa? Chưa, chưa, từ từ, chưa một hai ba Rồi Rồi hướng W W phải thẳng vào Gabon luôn hả ờ đúng rồi cái gì cũng nhà kìa giải uh, Gabon thôi giải sát biển kìa sát biển quá dạ, trời kìa bỏ đi đó bên đây nhiều lắm coi có ai không ngon luôn không ai theo không ai theo xa thế kiếm xe kiếm xe có, có một thằng ở chỗ ông si si và là bullet tụi nó qua bên cảng có một mình nó <laughs> bên cảng chừng ba tim thằng đấy một mình đấy ủa làm gì có mình nó ra Thì... luôn chỗ khu nhà đỏ đỏ mình thêm đặt tay sẽ có vụ mình á à đùa kìa kìa nó chạy kìa nó chạy kìa anh em mình ra đầm nó đây thôi nó chạy nhà trước rồi chạy qua khu này nè bỏ luôn đi chạy qua khu này nè w 285 bỏ khu nhà đó nghe đây một đảo này qua lút thanh niên chạy cối kìa thanh niên ờ, vô ga te vào đấy ờ, solo thằng kia à? <laughs> chị cối hơi lắm nữa <laughs> rồi đấy đấy đấy đấy đấy, đấy. có xe có xe đấy Montage bị bắn gần chết rồi kìa chị cối chị, chị cối Berlin xe máy vậy? à rồi qua đông đi để lấy cái xe nữa chạy ở à, bên khu nhà bạch đằng nước trước đi Ây chà, nó bắn không Voltage bằng cái cái gì vậy? Súng với gì? <laughs> Không, súng gì, súng dài, hay súng ngắn Để tôi biết tôi chạy tôi né chứ Shotgun, shotgun, shotgun Ờ, shotgun thì không sợ rồi Tôi đang chạy cuối đây lút tự dưới lên lút tự dưới lên chuyện này nè lút tự dưới lên có xe sợ đéo gì xuống, khu nhà thì dữ quá đã có súng đó ơi ơi ông nào hại cái quạt xuống không phải tôi nha không phải tôi rồi lút đi lút lút đi trời ơi nữa cái nhà này trời còn cái gì à, thánh uzi hay gì mà gặp uzi hoài vậy trời ừ, ba lô thấy ba lô rồi ừ. súng chưa thấy súng à lướt từ ở dưới lên nè tôi lên tầng hai Ủa, bơi băng đạn có súng đứng gần gần lên nghe, có gì có vơ còn kịp ok xuống M4 đạn năm nhà này ba tầng rồi ừ. anh tôi Uzi nó không muốn khu lục coi nó thả đâu giờ? coi coi thả đâu gần không quý tám này chả có súng đủ với đạn bảy không không có súng ôi trời không súng chết rồi thế sai đâu vậy anh khu này nè nó chạy Hả? Ô, có zoom 8x kìa, à 4x à, kìa à? Ê, bắn nhà, bắn nhà Thằng Tôi có zoom 4x nhá, bác nào cần thì bảo nhá. Ê Gì nữa Thôi, này, nè, anh còn bắn đi để ra xem nó có đồ gì chết rồi à? chết rồi cháy còn không tôi còn dùng bốn đích nhá ông nào cần thì bảo nhé ok tôi còn chưa có ai súng nữa Ô. có nón liều hà nè thằng này còn nón hai này lắm súng thế UMP à, tạm 10 viên Ủa K98 là cái súng ngắm, ngắm. ta nhắm lưỡng lớn trời ơi nãy giờ cái tưởng xuống sạch nhanh bà kẻ có ít tám nè k 98 là bá đạo luôn dạ để tôi, bắn thử đi nhầm bo đâu vậy ơi ngon đây là được rồi ồ lượng người nhắm thanh lắm đồ kia đấy ra đây đi ai có đẳng năm cho nha Ê, sột lên ai ai sạc sạc ghê vậy Ôi vãi, làm việc mình Qua đây đi Pit vốn nữa Ông Potage đi ông Đang quá trời nè 51 chiếc Ông Potage sao không mặc quần áo qua đi nhỉ Cái chuồng <laughs> Đã thích đã chuồng người con sẽ thích đây đó ông nào có ta nhắm rồi cho tôi ờ, qua tôi xin hả lý ngầm bốn đi à ờ ngắm bốn đây này tôi đó, có còn đeo này, này nhắm lên này. tôi có ngắm nào cũng có này red dot sai này polo sai <laughs> ông nào tên gì tên gì tên gì tôi biết chưa trả đâu tôi teo tôi teo chết à vâng. ừ chết thằng trả đấy lấy 4x đi gì ừ có đạn 5 không đạn 5 có chấm ít thôi bấm bấm kiểu gì nhỉ ờ, à, internet John, John. John. John. John. Dạ. tôi cứ kéo ra hết nhé ồ oh, ngon quá đà luôn Đây SKS Ngon Cái dòng hả? Cái dòng này đang vô hả? Khu nào ngon ta? giờ còn kiếm áo giáp với nón nữa ngon à ê dòng dòng thu rồi kìa nhưng mình nghe dòng à hai phút hai phút có xe vào lựa nhà đi ê ê ê có, có đứa có đứa có đứa có đứa ừ. không biết không biết nó bắn sau lưng tôi á à nó ê gọi trời trời trong khu nhà luôn hướng w w w w ngay dọc đường ngay dọc đường ngay dọc đường ngay dọc đường bỏ đi qua đi chạy được chạy đứng chứ quên ma là băng đào quá đi chó tôi còn dư cái 4 x nè té khẩn trương đi té khẩn trương đi hướng về kép ngay nhà nha rồi nó chạy rồi nó chạy nó chạy nó có qua bên tôi không ngay chỗ server đúng rồi ngay chỗ server gần chỗ server đó à được chết mẹ tới luôn rồi ấy cái thằng một thằng à, ăn máu chơi Để kiếm đường chạy gần Voltage đó nha Voltage ngay đó rồi bắn dữ vậy bắn làm giật mình hết trơn thứ gì đâu đó là bơm dịch cụ ơi bơm vô nhà vô nhà vô nhà vô nhà bệnh có chỗ nhà nào có giáp hai không giáp hai giáp ba gì không bệnh nhau vậy cái điệt vậy chứ tự cái bơm nổ rồi chạy không có được à, được cái xe để ngoài tranh thủ ra nha hết bơm rồi ra nha ra ra ờ, hết bơm chạy xe qua rồi đi luôn nha ngoài có tắt ngoài có ở ngoài ngoài cửa nào nào ba à, chắc đây đang ở ngoài đường cửa ấy nhá tên gì mới được chứ tèo phải không <laughs> gì vậy con mụ đâu vậy nó đứng ở ngoài đó đây để chạy em ra solo không chưa chưa chưa chưa chưa chưa chưa từ từ chỗ nào ngay chỗ tèo với chết chỉ như một thằng thôi một thằng à có một thằng à ừ nãy nó bắn tôi có buổi trời đó đâu biết là ông nào đâu rồi hết bơ hết bơ mà đi, đi đường này đi đường này ra được không nó đâu nó quanh nhà đấy ê nó kìa nó kìa hướng nào thế trời ơi nó nó nó nó nó nó, nó cầm sụt gân tôi ghét với thằng sụt gân ghê ta. Ê, ông lộn lộn lộn mẹ nó bắn ở đâu thế nhỉ lộn lộn nó bắn mình ở đâu nó đang dí theo tôi nè server chạy ra ngay cho tôi được có nó đó bà nó về đối xử cả hai không tôi bảo ông ra ngay thì cũng gãy nhưng mà thằng này nó bắn chuẩn nhỉ đéo không gần nó cầm gần á chứ hồi nãy nó bắn tôi cái buổi trời có nhiêu đâu đó đó đó đó đó đó, đó. Hướng. mấy ông này hướng nào ní ơi ui ông, ông... nó cầm sọc ganh hướng nào chết rồi chết rồi chết đấy rồi. hướng là ai người chết trộm nói thằng đều bắn động tài nhỉ kéo bắn một viên chết luôn có giáp có giáp hai giáp ba gì không ai dòng co kè là chạy ra đi để Đấy lên kìa Bọn, bọn ta ghe lẻ kìa, dông có kìa Kệ có có máu nhiều không? Dòng này dòng ờ. một hay dòng hai ta? Ờ, Thôi thì... Cái điệp cụ không có giáp What ta hiếu, À đi đi đi đi Sao để nó bánh chết nãy giờ cứ gặp mấy cái thanh niên một xuống máy với một shotgun không và ừ thấy gì chứ lên lên lên lên đội nha kết 48 mươi chưa trời ơi わだ sao nãy thằng bò nó chết ở giữa đường tại sao lúc mà đứng mình lướt đồ nó không ra nó bắn ta nó chim mồi rồi ngồi xuống đi ngồi xuống đi đứng đứng khác nào chơi vậy hả ờ ừ, nó như này đâu thấy đâu <coughs> còn ba ba bốn số à. rồi Go. ông tu teo được bắt nhạc nha ông tu teo muốn tè có ít bốn chưa xe xe xe xe xe xe xe xe dừng nó dừng nó nó dừng đó nó sẽ đòi anh này nó lên nó ờ, lên đồi rồi nó dừng đó kìa kìa nó chậm rồi kìa đó dừng rồi bắn nó này có khẩu gì mà bắn ất cả ất nhắm ngắm nhìn khó thế cái gì mẹ nhìn thấy thì sao sao mà nhìn thấy được Ồ, con ta ghe đã giết người Dịch cụ chạy kia Kìa, tè máu kìa, hai thằng Rồi Con ta ghe đã giết người có kè hả ê lộ liều đi ba đứng chung <laughs> nữa cái gì vẫn như thế màu trắng mới đê gì ê bỏ đi vậy nằm xuống nằm xuống nhưng không thấy màu trắng hút đạn dữ lắm <laughs> quá trốn bơm máu rồi ê kìa góc cây góc cây ngay sọ còn bồ nó còn bồ nó chạy qua luôn ê cái điếu ông này mặt này chúng nó không nợ bắn đấy <laughs> không tụi nó lo cười tôi nó không được bye Rớt ngay đây là xác định luôn Ờ, ông, ông Shiver này bắn súng này thì gì mà ngắm trả thấy súng người mà vẫn mất máu Mình mình đang nhìn mình bị mình bị lỗi tầm nhìn đó. Mình nhìn không có chính xác. Cover cover. Ông kêu cover, ông chưa cover kìa. Cover có thấy con mẹ đâu đâu cover. <laughs> Sao vậy? <coughs> xe nữa xe nó gì kìa Ngắm đó nó ngồi như cục đá đó cục đá nữa bên cục đá nữa bỏ đi rồi đi trời tối nó lên là bánh nha nó lên là bánh nha <laughs> trời ơi kìa <laughs> có đồ kìa súng này bắn chả cái hiệu quả gì nhỉ bắn học bơi bắn trúng chết mười mười mày cái học cái răng luôn súng này không có zoom à súng nào súng ông vừa